một cân rẻ chồng mà rồi thì không ờ, thành người ta còn trong một cân anh một cân nào Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Asu Vlog Cuối tuần mình đi ngắm hoa lan Không ngờ lạc vào một chợ hoa lan Có rất là nhiều loại hoa lan đẹp Mời các bạn ờ, theo chân mình ngắm hoa lan nhé sơn thủy tiên sơn thủy tiên hoa nó nó to anh hoa to hoa vàng đẹp nó có cái khay để và để cái nước đổ sơn thủy tiên mua hoa lan đây các bạn có thể mua theo cân Thực ra thì mua cân thì cành cũng là ngang nhau thôi cân thì chúng ta thấy có từng bó thì có phải chúng ta có thể chọn cái này bao tiền cân anh cái loại này là 130 nghìn 130 nghìn cân vâng. rẻ nhỉ đây ờ, chuyên cung cấp lan các bạn còn đây là một khu bán hàng khác một cửa hàng khác thì đây đa số là những giò lan nuôi công nghiệp trồng theo quy mô công nghiệp chúng ta mua những giò lan này về cũng chỉ chăm sóc thôi cũng chỉ rộ nước thôi hoa nở rất là đẹp không bà liễu cánh bé hơn cánh bé hơn bà liễu cánh bé thì cây như thế này thì bao giờ có hoa anh đang đang bật của hoa đi lô này à nhìn như nào này biết là bật hoa anh nó ơi dạ lô này à vâng nó nó, nó thắt ngọn là nó nó sẽ đẩy vào hoa này gửi chỗ thấy nhé, vâng cứ mua dần thôi <laughs> à đây to, nó nó lên ở chỗ ngọn này à? ngọn thì không có mà nó ân cả nách cũng có ừ. hoa này chơi bền vậy này hoa thuần cơ hoa này chắc chỉ được tháng hơn tháng thôi chứ còn hoa thuần cái dòng cây cây con cây lớn anh ấy cây này đây cây cây gì anh phụ nữ mình cái cái cái la eh, hoa liên tục anh nhỉ đúng không cái này cái, vâng. cái hoa của nó ờ, cũng không ấy đâu nó ra ờ, ờ, này mà về hoa nó cánh nó nhỏ nhỏ nhỉ không cánh nó và nó màu vàng à. bắt đầu từ đây nó sẽ chỉa cánh ra nó phân nhánh ra bắt đầu cũng không ăn Cây này bao tiền? Bao tiền một một chậu này anh? cây này ờ, có dây trăm anh bây giờ chỉ thiếu nước thôi à? Đúng rồi, cây này cây cây này không phải thay rác này như, mấy cây này mà cây này đã trồng vào than hoa rồi. Về thích thì là cho sang trồng to thì là nguyên cái chậu đấy à. Vâng. Không cho rác rẻ xung quanh cái chậu. Không không cần bỏ cái chậu ra đúng không? Cái này là à, hồng sọc, cây hồng sọc còn uh, dòng xanh này là 8 nghìn đây là cây cây là cây trồng xương cỏ xưa còn cà liễu xưa cà liễu xưa là còn là chín cây này còn kia là cỏ xưa bên ngoài này thì nó là rãnh xưa rồi đi ờ, cốt rồi một cốt đây là cây vàng đỏ trông nó cũng tựa tựa giống nhau đồng xanh này có vàng lưỡi đỏ đẹp vàng lưỡi đỏ đẹp vàng lưỡi đỏ vàng lưỡi xanh như này chơi tết có ra hoa đâu anh có nó đang bắn ờ, đang bắn đang bắn cây thỏ xưa đúng không đẹp đâu cái này cái dáng xưa nó hơi dữ dữ sang ờ, hay hay ở xưa tận đấy đẹp nhỉ đây vâng, để bàn này đẹp ừ. về thấy mình cứ để chồng nó chán và tiếp theo các bạn có thể theo chân mình đến một cửa hàng khác nhé đây là một cửa hàng bán rất là nhiều loại à, đây là tôi mua riêng bên một loại như cửa hàng bên hai cửa hàng bên trên cửa này thì bán nhiều loại các loại hoa này cái này bao tiền ờ, ờ, giá rất là rẻ thôi góc này đây đây trăm tám cái này là hoa gì em đúng, đúng không trăm tám đấy. Cây này tên là gì cô nhỉ? 300 chị ạ. rưỡi người ta bán. Cái này là tên gì? Nói 300 thôi. Ông nói 250. Hay có mua cô tối nay. 091. hoa được ờ, bày bán trưng bày ở dưới đường rồi treo cả lên trên cái cửa như này thì là rất là nhiều hoa đẹp đây thao ờ, chúng ta chọn cái này là cái gì cái này nó làm việt nam đây này ngồng quá đây này này nên đầy này nhiều lắm nên dưới nên nhiều thì cái đấy thì tết cái đỏ đấy đấy thì lấy cái đấy cái tết cái đỏ thì đấy bao nhiêu tiền cái này mới này là một đúng không đó vâng. cái này cái này bao nhiêu tiền cái này 300 cái này 500 bao tiền sổ chị lan rất là nhiều các bạn dọc phố này chỗ nào cũng thấy bán hoa lan mời các bạn ờ, theo dõi cái này vào dịp tết bán ờ, ở ngoài ngoài đường nó bán mấy triệu một tổng này vui rẻ tết nó bán theo ngồng ấy một cây một màu Thank you. nhà phải cho ra chậu mới đúng không? Cái này thì phải cho chậu mới đúng không? Cho nó, nó hết đất ăn rồi. Anh ơi bao tiền đấy? 400 chậu nhiều ai? Biết rồi nhưng mà cái loại nó bây giờ nó là 80 rồi. Tết vừa này rồi Tết thật ra. Tết là 80 người. Lan này bao nhiêu một cành này anh? Đã rất ngon. nhỉ thấy nhiệt tình thì cháu vâng, đấy lấy lấy cái nào lấy ra cho coi lại lỡ tét tét một tí sao ấy thì lại ra lại lấy cái cây khác thì thay một cái này nữa đấy nó đang nó đấy khoảng đấy vừa đấy vừa đấy cho bao nhiêu hết này bằng điểm này